báo cáo tài chính nhá những con số thì không biết nói dối ok phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng ôi chắc lại có những cái trò ma thuật gì trong đây chắc lại sẽ sửa số này nọ nhưng họ không thể tức là nhá có một câu rất là thú vị như thế này bạn có thể nói dối một người ở mọi thời điểm hoặc mọi người ở một thời điểm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 tại sao lại không tập trung làm chỉ mỗi video về chứng khoán không thôi thì có một lý do như thế này đó là uh, nó nó nói ra nó sẽ hơi phũ phàng một tí nhưng mà nó là một cái sự thật mà hoàng cần phải nói đó là số tiền bạn có là số tiền xứng đáng bạn có cái nơi bạn ở là cái nơi bạn xứng đáng ở có thể bạn đã nghe ở đâu đó hôm nay hoàng nhắc lại cái điều đó nghe nó rất là phũ phàng đúng không bảo của tôi xứng đáng có được số tiền tốt hơn tôi xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn nơi ở đẹp hơn các thứ những cái thứ xung quanh nó tốt đẹp hơn nhưng mà có một cái thứ như này nếu mà bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì bản thân bạn phải lớn hơn bạn phải gọi là có đủ sức để chứa cái số tiền đó giống như kiểu đó là lý do mà tại sao mà làm video về làm cho bản thân làm cho con người lớn lên tại vì á có những cái lĩnh vực khác Hà biết có những lĩnh, lĩnh vực khác không cần tiền vẫn kiếm ra được tiền nhưng trong cái đầu tư chứng khoán này bạn phải bỏ tiền vào thì bạn mới kiếm được tiền ra đúng không bạn phải bỏ tiền vào rồi bạn mới có được tiền ra và trong những cái này nhá nếu mà mình đầu tư những cái mức lợi nhuận mà bình thường á ví dụ như 15 20 phần trăm một năm á, thì nó ok nhưng mà nếu mà mình muốn bước lên những cái trò chơi mà gọi là 10 20 phần trăm một tháng á, thì cái cuộc chơi nó cực kỳ khác và nó rủi ro của nó cực kỳ cao đó vì thế mà mới làm thêm những cái video về phát triển bản thân phát triển con người những cái bài học thành công để giúp cho mọi người gọi là cái tư duy của mình nó to lên con người của mình nó lớn lên thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có thể sắp tới hàng sẽ làm thêm những cái video và có những cái cách kiếm tiền khác để mọi người có thêm những cách kiếm tiền khác để mình có tiền mình đầu tư chứng khoán ok thì bây giờ mình sẽ đi vào cái bảy dấu hiệu để mình à, xem báo cáo tài chính để mình nhìn mình biết là nó có công ty đó nó có nguy hiểm hay không ha thì uh, số 1 đó là mà trước khi vào số 1 thì báo cáo tài chính nếu mà bạn đã từng xem thì Hoàng có một cái series đây nhá ở ờ, nó sẽ có một cái link ở trên này Hoàng sẽ có một cái series về báo cáo tài chính đã có một cái series 6 7 video về báo cáo tài chính rồi thì bây giờ cái này á nó sẽ đi những cái mấu chốt và đầu tiên bạn hãy dừng video lại lấy giấy và bút ra lấy giấy và bút ra còn nếu không thì mình sẽ xem lại lần nữa lần thứ hai mình sẽ viết lần thứ hai mình sẽ viết nếu bây giờ ngay bây giờ dừng video lại lấy giấy và bút ra để chúng ta sẽ nốt lại những cái ý mà mình sẽ lúc nào mình xem mình sẽ dùng tại vì mỗi một cái video mà chia sẻ ra thì hoàng muốn mọi người có cái gì đó để dùng cho mình ok chưa có cái gì đó để dùng để thực hành được cho mình rồi bây giờ bắt đầu thì báo cáo tài chính nhá những con số thì không biết nói dối ok phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng ôi chắc lại có những cái trò ma thuật gì trong đây chắc lại sẽ sửa số này nọ nhưng họ không thể tức là nhá có một câu rất là thú vị như thế này bạn có thể nói dối một người ở mọi thời điểm hoặc mọi người ở một thời điểm nhá nghe kỹ này bạn có thể nói dối một người ở mọi thời điểm hoặc mọi người ở một thời điểm chứ không thể nói dối tất cả mọi người ở tất cả mọi thời điểm đó đâm ra là cái việc mà chỉnh sửa hay gì chỉnh sửa số hay gì sớm muộn nó cũng sẽ lộ ra đâm ra không sợ cái chuyện đó đó là cái chuyện đầu tiên cái chuyện thứ hai á thì nếu mà bạn chưa biết thì báo cáo tài chính nó sẽ gồm bốn thành phần đầu tiên là báo cáo của đơn vị kiểm toán là họ sẽ báo cáo là họ đã thấy như nào như nào thì chúng ta sẽ không cần quan tâm cái này tại vì cái này phần lớn thì họ sẽ nói gọi là khách quan gọi là tôi thấy là nó hợp lý nó đúng đắn thôi chứ còn nếu mà thấy mà tôi bảo là cái công ty này tôi kiểm toán tôi thấy nó không đúng abc này nọ thì nó đã, <laughs> lúc đấy là nó to chuyện rồi đó thường là cái phần này nó sẽ ok thân vui vẻ không vấn đề gì cả tiếp là báo cáo tài chính báo cáo tài chính là một cái tập hợp của bảng cân đối kế toán bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng lưu chuyển tiền tệ đó là tập hợp của báo cáo tài chính còn cái nữa phần thứ ba là thuyết minh báo cáo tài chính thuyết minh báo cáo tài chính là những cái uh, hỗ trợ cho mình giải thích rõ ràng những cái gì ở phần trên ở của ba báo cáo kia rồi tiếp phần cuối cùng là ý kiến từ ban quản trị ý kiến ban quản trị là ơ chúng tôi thấy là chúng tôi làm ăn như nào như nào như nào đó thì phần này bạn có thể để ý bạn có thể xem thì thường thì họ sẽ nói tốt thôi chẳng ai nói xấu cả đúng không chẳng ai bảo là ở ờ, chúng tôi thấy là khó khăn quá rồi abc này nọ cả không họ sẽ bảo là chúng tôi luôn ờ, tin tưởng rồi này nọ này nọ này nọ đâm ra mấu chốt mình cần xem ba bản kia bây giờ ok bây giờ bắt đầu này lấy bút sẵn sàng rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá số 1 bạn phải ghi kỹ này hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên nhá thỉnh thoảng à, sẽ có những cái hình nó sẽ có những cái hình với các con số nó sẽ hiện ra và nếu mà bạn muốn xem kỹ bạn bấm dừng video lại để xem kỹ cái hình đó ha hệ số yếu tố số 1 này hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên nợ tăng lên tức là có nghĩa là công ty nếu mà nó tức là nhá nếu mà mình nhìn thấy trong vòng 3 năm gần đây ấy, mà nợ trên vốn chủ sở hữu là cứ số số tiền nợ nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần như cái hình ấy, những cái hình ấy hàng sẽ có cái hình hiện lên bạn bấm ngưng lại xem như cái hình đó, là hệ số nợ nó cứ tăng dần tăng dần vốn chủ sở hữu tới lúc mà nó nhiều hơn vốn chủ sở hữu mà thường nhá nhiều hơn 50 phần trăm là đã thấy nguy hiểm rồi tới lúc mà lớn hơn 100 phần trăm là cực kỳ nguy hiểm à, và nếu mà nó lớn hơn 100 phần trăm là dứt khoát dù sóng có đẹp cách mấy đồ này nọ hay mấy không nên đầu tư tại vì mình mình đầu tư vào là mình chắc chắn là mình sẽ không ổn bạn sẽ bị cuốn theo rối loạn rất nhiều thứ năm là đầu tiên nếu mà thấy nợ trên vốn chủ sở hữu mà quá cao không đầu tư vậy cho nó nhanh đừng làm những cái thứ khó khăn đừng cố gắng gọi là ăn tiền của người khác này nọ này nọ khi mình kêu là mình thấy có game mình tham gia vào để mình chơi để mình ăn được trên đầu trên cổ mấy thằng kia bỏ qua mấy cái tư tưởng đó ok rồi ngoài ra mình cũng có theo mình cũng có thể theo dõi một cái gọi là khả năng thanh toán lãi vay nhá ghi lại này khả năng thanh toán lãi vay tính làm sao tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động chia cho lãi vay tính bằng cách lấy cái lợi nhuận hoạt động á cái lợi nhuận cuối cùng á sau thuế luôn á chia cho lãi vay à, khả năng thanh toán lãi vay tính bằng cách lấy lợi nhuận hoạt động chia cho lãi vay ghi lại để mình dùng nhé có thể ghi vào nốt trên máy tính hay nốt vào tập gì đó để lúc mà mình mình nghiên cứu mình giờ ra mình xem là nó nó dính bao nhiêu cái ok và nếu cái này à, nhỏ hơn 5 thì cũng cần chú ý nếu cái này nhỏ hơn 5 cũng cần chú ý rồi tiếp yếu tố số 2 yếu tố số 2 nè đó là doanh thu liên tục giảm dần qua các năm bạn ghi lại nhé doanh thu liên tục giảm dần qua các năm sẽ có hình lệ lên doanh thu nó giảm giảm giảm như này này gọi là doanh thu liên tục giảm dần qua các năm điều đó chứng tỏ điều gì chứng tỏ công ty thứ nhất là đang mất thị phần thứ hai là đang làm ăn rất là yếu kém ra sản phẩm mới không có người mua hay sao đó thì doanh thu nó mới giảm đó và nếu mà họ vẫn có lời hoặc là họ vẫn duy trì một cái hoạt động tương đối tốt thì mình phải xem họ có cắt giảm chi phí không họ có giảm bớt nhân viên họ có giảm bớt tiền thưởng các giảm bớt các thể loại không tại vì nhá nếu mà doanh thu gọi là giảm nhưng mà họ đồng thời họ cắt chi phí đi thì họ có thể vẫn gọi là có cái có cái bản số cuối cùng nó đẹp nhưng mà nếu mà doanh thu cứ giảm dần qua các năm là cực kỳ nguy hiểm và nếu mà họ không thay đổi gì mà trong vòng 3 năm mà cứ giảm như vậy á họ cứ cắt giảm như vậy là tiêu xong dẹp ok doanh thu liên tục giảm các năm nếu mà thấy công ty nào như vậy bỏ qua mình cứ bỏ qua mình hãy chọn những cái điều đơn giản mình chọn những công ty nào tiềm năng để mình để mình làm mình đừng tham gia mấy cái trò chơi phức tạp như này ok rồi tiếp cái số 3 cái số 3 mà bạn cần hết sức lưu ý là gì đó là chi phí khác ha à, tinh nó sẽ có hình hiện ra đấy, tinh đó nó sẽ thể hiện là gì đó cái hình sẽ bự có thể xem mất hàng luôn xem mất mặt luôn nhưng mà pause video lại để xem cái hình đó thể hiện một cái mục gọi là mục chi phí khác thường á chi phí khác của công ty nó phải nhỏ nó phải nhỏ thôi nó phải nhỏ thôi nhá nếu mà nó to mà đọc bảo đọc thuyết minh á, mà nó không cho mình biết cái chi phí lớn chi phí khác mà nó bất thường như vậy nó lớn là cái gì phải bỏ qua ngay tại vì cái nguy hiểm nhất là cái chữ khác nếu mà cái chữ khác mà mình truy xuống tới thuyết minh báo cáo tài chính mà người ta không cho mình biết thì đó là có vấn đề chắc chắn có vấn đề luôn đâm ra bỏ qua nó ngay nếu mà không bỏ qua là chết không bỏ qua là tiêu không nếu mà mình ờ, nếu mà mình không bỏ qua công ty đó là mình cứ theo lao và mình đầu tư là sớm muộn thì mình cũng bị hỏng hết đâm ra bỏ qua những công ty như vậy rồi tiếp số 4 dòng tiền thiếu ổn định dòng tiền thiếu ổn định là sao dòng tiền là thể hiện cái vòng quay một hồi người ta làm ăn một hồi một kỳ 6 tháng một kỳ một năm cái có tiền mặt về không có tiền mặt về không hay là như cái hình dòng tiền một hồi một hồi một hồi âm hết chưa nếu mà dòng tiền mặt mà không có về chứng tỏ là tiền nó đã bị ở đâu đó nó có thể bị ở vào ờ, nợ nó có thể bị ở vào nợ gọi là nợ người bán tức là giao hàng cho người ta bán xong người ta chưa trả rất nhiều yếu tố nhưng mà nếu mà một tức là nếu mà thường xuyên mà dòng tiền thiếu ổn định chứng tỏ là cơ chế hoạt động vẫn còn yếu cơ chế cơ cấu điều hành của họ yếu tại sao tại vì yếu thì người ta mới không cần trôn được cái dòng tiền của họ dẫn đến cái chuyện là nó mới thiếu ổn định có lúc thì có lúc thì có tiền có lúc thì kỳ này hoạt động xong rồi âm hết tiền đâm ra đó cũng là một dấu hiệu nguy hiểm nhé nếu mà thường xuyên thiếu ổn định ok tiếp cái yếu tố số 5 mình nước này số 5 sự tăng lên của khoản phải thu và hàng tồn kho nhá bạn hãy ghi lại hàng tồn kho và hàng phải và khoản phải thu tăng đó thì nó cực kỳ nguy hiểm tại vì nếu mà để ý là nếu mà cái công ty đó nó không phải là mùa mà các yếu tố này của nó tăng ví dụ như công ty về mùa vụ là công ty ví dụ như kinh đô mùa vụ đúng không ví dụ như đơn vị sản xuất bánh kẹo hay là gì đó nếu mà không phải vào mùa vụ của họ mà các cái yếu tố này tăng lên thì rất nguy hiểm thà là trước trước mùa nhá mình phải phân biệt hết sức rõ ràng trước mùa vụ nếu mà cái đó tăng bình thường tại vì người ta trữ hàng để người ta bán mùa vụ hoặc là giống như kiểu kem đó trước mùa nóng là phải có hàng tồn kho để nhanh sát miếng để bán hay gì đó thì vì các em nhiều khi cái hàng đát nó ngắn thì có thể bỏ qua lưu ý cái đó nhưng mà hãy để ý, hàng tồn kho và khoản phải thu khoản phải thu là không nói đúng không bây giờ nói hàng tồn kho hàng tồn kho nếu mà không phải mùa vụ trước mùa vụ mà hàng tồn kho là có vấn đề khoản phải thu thì khỏi phải nói luôn lúc nào đơn vị loại hình công ty nào cũng nếu mà khoản phải thu tăng chứng tỏ là đang có vấn đề thì cho nợ tiền nhiều quá cho nợ tiền là xuất phát từ sao xuất phát từ yếu mới phải cho nợ tiền để bán được hàng bán hàng xong rồi không đòi được nợ khoản ừ. phải thu rồi tiếp số 6 số 6 số 6 là gì số 6 là liên tục phát hành cổ phiếu mới nếu mà công ty cứ liên tục in giấy ra bán thì sao đúng không nếu mà cái công ty liên tục in giấy ra bán liên tục gọi là gia tăng lượng cổ phiếu thì có vấn đề rất lớn thứ nhất là nó làm loãng giá trị công ty thứ hai là nó loãng giá cổ phiếu thứ ba là công ty in giấy ra bán ok những công ty mà thường xuyên phát hành cổ phiếu liên tục in giấy ra bán ngưng không không rờ vào những công ty đấy số 7 này số 7 là cái quan trọng này nhưng mà anh nói món cuối món quan trọng nhất đấy là giảm biên lợi nhuận gộp lợi nhuận gộp sẽ có hình tinh lợi nhuận gộp lợi nhuận gộp là cái thước đo về cái sinh lời của công ty thước đo về ví dụ nhé lợi nhuận gộp là bằng doanh số trừ đi giá vốn hàng bán là lợi nhuận gộp lợi nhuận gộp phải cao một chút để nó đủ trang trải những cái chi phí hoạt động kinh doanh chi phí marketing thuế thì các thể loại à, nếu mà lợi nhuận gộp mà cứ giảm giảm giảm giảm vấn đề cực kỳ lớn vấn đề chuỗi vận hành của công ty đó cực kỳ lớn cực kỳ nguy hiểm nếu mà lợi nhuận gộp giảm ok rồi Ờ, bạn hãy cố gắng mình vừa mới lướt qua nhanh về 7 cái dấu hiệu cần chú ý của một cái báo cáo tài chính nếu mà công ty nguy hiểm là cần chú ý 7 cái đó và nếu mà mình xem mình chưa hiểu kỹ thì mình hãy xem lại mình lấy giấy bút mình ghi hết lại các cái đó mỗi khi mình đọc báo cáo tài chính mình xem nó nó có dính phải những cái này không nếu mà nó dính nhiều những cái này hoặc là nó chỉ dính một cái mà cái nguy hiểm thì mình hãy chọn công ty khác đó và ok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 10 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp làm siếc với báo cáo tài chính ok rồi khi mà mình luôn mình luôn luôn là những người gọi là thiếu thông tin nhất nhà đầu tư mình luôn là những người thiếu thông tin nhất và doanh nghiệp thì có những doanh nghiệp tốt và những doanh nghiệp không tốt luôn luôn là như vậy có những doanh nghiệp họ rất là để báo cáo tài chính của họ một cách bình thường có những doanh nghiệp thì họ luôn dùng một vài cái thủ thuật hay cái mẹo gì đó để thổi phòng lợi nhuận lên thì à, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thường là cái căn cứ cơ bản để mình đưa ra quyết định mua hay bán chứng khoán hoặc là đôi khi chỉ là kết quả kinh doanh mỗi quý à, nhưng mà theo những cái chuyên gia tài chính mà có nhiều kinh nghiệm mà và kinh nghiệm hoàn tổng hợp được á thì mình cần phải cảnh giác với những cái dấu hiệu bất thường của bản báo cáo tài chính và trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn 10 cái dấu hiệu cho thấy có thể doanh nghiệp họ đã thổi phồng quá mức cái lợi nhuận của mình lên à lợi nhuận ạ rồi số 1 đó là lợi nhuận đánh bại thị trường nếu một cái doanh nghiệp bình thường hoạt động ở một cái lĩnh vực bình thường không có gì đặc sắc cả mà duy trì được lợi nhuận khả quan tốt thậm chí lại còn vượt trội thị trường nhiều lần trong cái môi trường kinh doanh khó khăn thì các con số nó cần phải được đem ra mổ xẻ quan sát gọi là kiểm tra lại rất là kỹ đặc biệt là nếu doanh nghiệp đó trước đó bình thường nếu mà doanh nghiệp trước đó mà bình thường mà không có gì nổi bật mà tự nhiên lại trội trội trội lên một cách bất ngờ mà không có thấy một cái dấu hiệu gì rõ ràng của lý do tại sao trội lên như vậy thì mình cần phải kiểm tra cái đó thật là kỹ à đó là cái dấu hiệu số 1 tiếp trước khi tiếp thì bạn nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nếu lần đầu tiên xem video này nha tiếp số 2 lợi nhuận ấn tượng nhưng mà không được đối thủ cùng ngành gọi là coi trọng tức là ví dụ một cái trường hợp mà đã xảy ra trong quá khứ nha đó là cổ phiếu ờ, công ty cổ phần dược phẩm viễn đông dvd cổ phiếu này thì họ mới niêm yết và lúc mà ít nhất ba công ty chứng khoán lớn báo cáo đánh giá hoạt động của dvd cực kỳ khả quan và dựa trên cái thông tin mà công ty này công bố các công ty chứng khoán họ đưa ra dự toán là EPS của cái cổ phiếu này là cũng thuộc dạng nhất nhì trong ngành khi mà cổ phiếu nhận được nhiều lời gọi là ca tụng của những cái chuyên viên phân tích thì những cái doanh nghiệp cùng ngành ấy, họ lại không gọi là họ không để ý gì đến cái công ty này cả và thực tế sau một thời gian thì cái công ty này nó sụp đổ nó không có được như những cái bánh vẽ mà nó đưa ra đó là cái hết sức quan trọng hãy kiểm tra những cái lợi nhuận của nó so với những công ty cùng ngành xem nó như thế nào có được những công ty cùng ngành để ý không hay là không xứng đáng để những công ty đối thủ trong ngành để mắt master tiếp yếu tố số 3 lợi nhuận nhảy vọt so với cùng kỳ hai năm trước khi niêm yết DVD chỉ đạt lợi nhuận lần lượt là 18,5 tỷ và 25,5 tỷ nhưng năm 2009 khi mà vừa mới niêm yết thì lợi nhuận nhảy vọt lên 109 tỷ đáng chú ý là cái lợi nhuận của DVD xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính chứ không phải từ thu nhập bất thường thanh lý tài sản hay chuyển nhượng vốn mới tức là nó gì nó tăng gấp 10 lần từ mười mấy tỷ lên 100 bao nhiêu tỷ tăng gấp 10 lần mà từ hoạt động kinh doanh chính làm sao mà tăng được đúng không làm sao tăng được cái kiểu đó hiện là gọi là sau này người ta phân tích ra nó là ghi nhận doanh thu ảo ghi nhận doanh thu ảo ok yếu tố số 4 lợi nhuận ấn tượng công bố trước các đợt phát hành tham vọng có nghĩa là trong quý 3 của năm 2010 mặc dù thị trường chứng khoán giảm các công ty chứng khoán thua lỗ nhưng một công ty chứng khoán tạm gọi là công ty chứng khoán XD họ công bố họ lãi 53 tỷ nhưng vào quý 4 năm 2010 thị trường phục hồi đa phần các công ty có lãi thì công ty X này lại công bố lỗ 117 tỷ à, lãnh đạo công ty X giải thích thua lỗ nguyên nhân khách quan là vì thị trường biến động nhưng cái giới phân tích lúc đó nhìn nhận con số cái lợi nhuận khả quan lúc trước á, của công ty X là để công bố để hỗ trợ cho cái đợt tăng vốn từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ vào cuối năm 2010 tức là họ tăng vốn và họ đưa lợi nhuận để làm đẹp cái con số để có thể dễ dàng huy động vốn thêm để tăng vốn đó là cái hết sức lưu ý rồi yếu tố số 5 lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch đáng ngờ tháng 7 năm 2010 một doanh nghiệp ngành khí đốt triệu tập đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh cái kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 2,5 lần so với cái con số mà được thông qua trước đó khoản lợi nhuận này được tạo ra từ kinh doanh bất động sản chứ không phải từ dầu khí nha nhằm phục vụ cho mục đích tăng vốn thực chất á, cái khoản lợi nhuận này được tạo ra bằng một cái giao dịch chuyển nhượng mà lúc sau đó người ta phân tích là cực kỳ gọi là mờ ám liên minh ba bên điều hành bởi chủ tịch hội đồng quản trị đó là những cái lợi nhuận được tạo ra từ những cái giao dịch đáng ngờ cái âm mưu này sau đó bị phá sản vì thị trường chứng khoán xuống quá nhiều nhưng cũng khiến rất nhiều người bị lộ vì những cái con số lợi nhuận đó nên lao vào mua bạn hết sức cẩn thận với cái điều này ok tiếp số 6 những con số lợi nhuận thay đổi chóng mặt vào quý 2 là công ty cổ phần tập đoàn à, D gây chú ý khi mà họ uh, khi mà đại hội cổ đông thông qua lợi nhuận của họ là 167 tỷ trong năm 2012 thì hai ngày sau gọi là công ty công bố báo cáo tài chính hợp nhất gọi là tăng lên là 204 tỷ tức là nó sai lệch 100 lẻ 167 tỷ mà lên thêm gọi là thêm bốn hơn bốn mươi mấy tỷ nữa thay đổi thay đổi nhiều quá giải thích với báo giới rồi giải trình với cơ quan quản lý thị trường thì ban lãnh đạo ở công ty D họ bảo là không thống nhất về cách ghi nhận lợi không thống nhất về cách ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản nên nó mới có sự sai lệch như vậy nhưng mà cái đấy là cái hết sức cẩn thận nha lợi nhuận thay đổi quá nhiều và gọi là chênh lệch quá nhanh gọi là gọi là hai cái báo cáo lật qua lật lại là thấy lệch thêm mấy chục tỷ nữa làm gì có chuyện mà ghi nhận gì mà lệch dữ vậy ok yếu tố số 7 đó là lợi nhuận gắn với các đợt thanh lý tài sản khả nghi các đợt thanh lý tài sản lớn á, nó có thể là cái biện pháp để các doanh nghiệp cứu vãn cái kết quả kinh doanh yếu kém của họ đặc biệt là nếu mà việc thanh lý diễn ra sát cái thời điểm kết thúc chu kỳ kế toán thì chắc chắn là có ý đồ vì sao vì kết thúc chu kỳ kế toán thanh lý dập vòng phát là tự nhiên không cục tiền lên à, ví dụ đi Ví dụ như năm 2010, công ty cổ phần T chuyển nhượng cổ phần cho một công ty lớn là UniP vào đúng ngày 30 tháng 6. Động thái này giúp công ty T lãi 44 tỷ trong quý 2 năm 2010 và khiến cổ phiếu nó tăng mạnh. Nhưng mà đây là cái đợt lãi duy nhất của công ty T trong 13 quý liên tiếp. Tức là nó chỉ có một đợt lãi trong suốt gọi là 13 quý liên tiếp gọi là 4 quý là một năm 8 quý là 2 năm 3 năm liên tiếp đó, 3 năm liên, liên tiếp là nó cái gì 3 hay 4 năm liên tiếp là nó chỉ có lỗ thôi đó số 8 lợi nhuận cao đột biến rơi vào quý 1 và quý 2 báo cáo tài chính quý 1 à quý 1 và quý 3 nhé. báo cáo tài chính quý 1 và quý 3 không yêu cầu soát xét bạn phải biết điều này nha báo cáo tài chính quý 1 và quý 3 không yêu cầu soát xét nên những cái bùa chú những cái bơm thổi những cái xào nấu nó nhiều khả năng xuất hiện ở những cái quý này nhất à, quý 1 và quý 3 số 9 thay đổi kế toán trưởng liên tục chưa kể những lần thay đổi đại diện pháp luật và tổng giám đốc thì thay đổi kế toán trưởng liên tục cũng là hết sức nguy hiểm ví dụ như công ty cổ phần nhựa ờ, T đi công ty cổ phần nhựa T tiếp liên tục thay đổi kế toán trưởng hai vị trí tổng giám đốc và kế toán trưởng có vai trò cực kỳ quan trọng khi khi mà một người là điều hành doanh nghiệp và một người là nắm toàn bộ về sổ sách kế toán này nọ mà sự thay đổi đột ngột trước năm báo cáo tài chính kết thúc thì khả năng cao là có một cái gì đó rất là xấu sẽ xảy ra nha đâm ra hết mình hết sức lưu ý khi mà mình đầu tư cuối năm hay thế nào đó mình phát hiện ra có cái sự thay đổi về tổng giám đốc hay là gọi là kế toán trưởng là cực kỳ nguy hiểm ok yếu tố số 10 doanh nghiệp có thể múa may cái bản lợi nhuận của mình bằng cách thay đổi chính sách bán hàng cho phép người mua trả chậm để tăng doanh thu tức là bình thường á nếu mà công ty đó họ thu lấy tiền liền thì họ không ghi nhận được doanh thu hoặc là họ ghi nhận vào mục gọi là khoản phải thu còn nếu mà họ gọi là cho người mua trả chậm thì nó họ sẽ tăng được doanh thu lên và một cái kỹ thuật khác là thay đổi ước kế toán ghi nhận giá trị hợp đồng tương lai về thời điểm hiện tại tức là cái đó tương lai phát sinh nhưng mà đẩy hết về hiện tại để ghi nhận để đẩy cái tiền nhiều lên ha rồi vừa rồi Hoàng vừa mới chia sẻ với bạn 10 cái dấu hiệu Thì bạn thấy clip hay hãy comment xanh và giúp Hoàng chia sẻ nó Bạn muốn Hoàng làm video về chủ đề thì hãy comment dưới Xin chào, hẹn